Được thành lập cách đây không lâu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại TNC Việt Nam được biết đến là công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm chăm sóc phụ khoa hàng đầu tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất của TNC sở hữu dây chuyền công nghệ cao với tiêu chí chất lượng sẽ làm nên giá trị cho một sản phẩm hoàn hảo. Chanabil được chiết xuất hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên, đảm bảo độ an toàn và lành tính, Tất cả các nhân viên của TNC Việt Nam đều phải mặc trang phục khử khuẩn khi làm việc để đảm bảo chất lượng sản phẩm được tinh túy nhất trước khi đến tay người tiêu dùng. Dựa vào quy trình sản xuất, nhân viên sẽ lựa chọn nguyên liệu và cân đo phù hợp theo công thức pha chế.